survival. Đâu nhờ Thì mình bắn à Đấy như ở đây có mấy thằng đúng không Đông phết đấy Đông Timor phết đấy

Cứu tôi với Các bạn ơi Đây rồi Hãy cho tôi một cơ hội Nó đang cứu mình đây Chết à Số 2 à Được, thì anh sẽ cản từ vì chú Thank you that Reach bonus. and clear acquired. Survival. Woo! Kill bonus. Easy. Sợi bắn sóc lọ đéo được Bố mày trồ mù mắt ngay game đầu tiên Khởi đầu suôn sẻ Ai à, khởi đầu không suôn sẻ mấy khi mà bị nốc đầu Nhưng mà thì cuối cùng Đồng đội tin tưởng anh, trao cho anh một cơ hội và anh đã làm được ok kìa Mình lại chơi solo Xếp team kìa Vãi lên solo squad luôn ạ à. Chơi bời đéo gì nữa Game này tính đồng đội cao vậy cứ Bây giờ một một mình mà đấu với bốn thằng mà có đầy đủ chiêu thức rồi là quá quá thiệt rồi còn gì nữa. Game xếp xếp cặp này chết dở. đồ mẹ nó thấy mình rồi Is à, Top 6 á Quá liền sao xe nhảy nhảy này The fuck <laughs> Và lên xe tự nhún ạ à. Thank you. Đéo thì chui ra ngoài bo bắn nhau thế Sốt vãi lìn ạ Survival bonus. Đừng đứng ra phía bên kia, tao không tao không nhìn thấy mà cover. ngoài làm đéo thì không biết bên kia vẫn có một thằng nữa à, trên đỉnh nó vẫn có một thằng kìa mình chạy vào hơi sớm mẹ nó Kìa Mẹ bàn thua kìa Cái Nổi gì đấy Con thằng chết rồi Súc vật Vãi cả bill ạ à. Ba thằng chết luôn Bố mày cũng a à. kìa Ui bắn thế không chết ạ à? What the fuck bị kẹt đấy Mọi người không đẩy nhanh đi Thằng nuclear đâu Xã vào nhà Đẩy xuống đấy Nó đang smoke cho này Thank you. this à, cày bắt thua kìa được được được được bò được này help me Đấy này Hai thằng Two guy, two guy On me, on me À, một mình cần hai team team chặn trước mặt với cả một team bên đường mấy thằng này đéo đẩy xuống cùng đi lúc lúc nó smoke cho kia mẹ mà đẩy xuống cùng là thẳng mẹ rồi top 8 Ờ, à, vẫn được cộng điểm này Đấy, quả đấy ba thằng này đẩy xuống cùng mình là là đẹp rồi. Tha hồ mà chạy ở bên dưới. Thôi nghỉ thôi. Bye bye anh em nhé. Anh em nào đang xem nhớ để lại cho mình một like một follow nhé. Đấy, cho tôi một cơ hội tôi làm lại từ đầu ngay. Còn nếu có một cơ hội, cuộc sống trôi ở đâu ngay. Hay nếu có một cơ hội xóa tan bao thương đau. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời là thế muôn hình muôn vẻ lối đi ngã rẽ trong người mười kẻ vô hình không thấy vô thanh đâu nghe hả. Bước đi trong đêm thâu giữa mưa dại nắng, sống bao năm chưa qua ngọt bùi cay đắng vào trong tim Cuộc sống như một cuốn phim có đầu có cuối cuốn hút những kẻ đam mê vào vòng xoay đắm đuối. Chưa có tiếp nối, nó sẽ đến hồi kết và một con lại đầu chính sẽ cho mọi mệt thôi ngừng lại đi. một cơ hội thì tôi khuyên bạn như vậy. Right, right. <laughs> ừ, mẹ rút khẩu AK nào. Thời gian cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau cùng những thăng trầm tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ hai nơi hai người dưng đời em bước qua khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn chút nhớ chưa ô thế thôi Đôi chưa làm đôi Ta đã mong vậy thôi Người nào bước đi Chợt như chúng ta quay về Sâu trái tim chứ chín tìm mà 24 người đấy á